Để bà con sử dụng Founihau HDPE phiên bản V1 2021 đúng cách, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, tập đoàn nhựa Super Trứng Phát gửi đến người dân khuyến cáo sử dụng sản phẩm như sau. Phao nổi HDPE bầu dục có kích thước 310 x 600mm, nuôi nhuyễn thể như hàu, tu hài, chai. Độ chịu tải dưới nước của phao lớn nhất là 85kg, vì thế tuyệt đối không treo trọng lượng vật nuôi lớn hơn 85kg. Về khoảng cách phao, tối đa là 2,5 mét, không rằng chéo dây phao, tối đa phương chịu lực thẳng đứng. Về khoảng cách treo hầu khoảng cách giữa các dây treo hầu là 30cm, trọng lượng tối đa mỗi dây hầu tại thời điểm thu hoạch là 10kg trên dây. Trong quá trình sử dụng sản phẩm phao nổi HDPE phiên bản V12021 của Super Trường Phát, bà con xin gọi tổng đài hỗ trợ 0983 799 269 để được tư vấn và giải đáp